Chào bạn, chào mừng bạn quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với bạn chủ đề là khủng hoảng kinh tế có nên đầu tư chứng khoán ha Khủng hoảng kinh tế mình có nên đầu tư chứng khoán không? Thì uh, ok, trước khi vào cái video này thì Hoàng lại tặng sách nữa Hoàng lại tặng hai quyển là quyển sách lược đầu tư của Warren Buffett và quyển chiến lược đầu tư chứng khoán à, Thì uh, làm sao để nhận được hai quyển này? Hoàng sẽ nói trong video nha, ok Rồi Bây giờ mình sẽ bắt đầu cái chủ đề hôm nay Khủng hoảng kinh tế nó đang diễn ra Vậy ờ, chúng ta nên làm thế nào? Mình nên đầu tư không? Mình đầu tư lúc nào? Rồi ờ, gọi là nó sẽ khủng hoảng bao lâu? Hay là tại sao khủng hoảng lại diễn ra? À, vậy ờ, để đầu tiên Hàn sẽ giải thích cho bạn một xíu là khủng hoảng tại sao nó lại diễn ra và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào ha thì á à, bạn hãy tưởng tượng như thế này nè nền kinh tế mà toàn thế giới á nó như một cái bánh xe vậy đó một cái bánh xe nó chạy nó chạy nó chạy và khi cái dịch mà covid 19 này nè corona này nè nó xuất hiện nó diễn ra một cái nó làm cho cái bánh xe này nó phải chậm lại có nước nó ngừng lại luôn nó phong tỏa toàn bộ đất nước luôn và để nhá để mà hiểu cái sự nguy hiểm của cái covid 19 này á bạn hãy nhớ một cái điều cốt lõi như thế này này chi tiêu của người này là thu nhập của người khác à chi tiêu của người này là thu nhập của người khác tức là tổng cung bằng tổng cầu đó nếu mà nói theo kiểu khoa học bây giờ bỏ của khoa học đi chi tiêu của người này là thu nhập của người khác nó có một cái mối quan hệ giữa một bên là chi tiêu một bên là thu nhập ví dụ nhé hay là nói cách khác này tiêu dùng với sản xuất là cách mà nền kinh tế nó vận hành nó cứ cứ xoay qua xoay lại như vậy mình mua thứ mình cần và mình đưa tiền cho những cái người sản xuất những cái thứ đó và những người này lại tiếp tục dùng cái số tiền đó để mua những thứ họ họ cần cứ như vậy cái nền kinh tế nó vận động vận động à vậy cái sự nguy hiểm của nó là gì cái sự nguy hiểm của nó là khi cái dịch covid 19 này nó diễn ra mọi thứ bị ngưng lại mọi có những thứ bị giảm đột ngột không du lịch không bay không đi lại có những thứ nó giảm đột ngột có những thứ nó chậm chậm chậm chậm chậm lại và có những thứ nó ngừng có thể nó ngừng toàn bộ trong một khoảng thời gian luôn mà không biết là bao lâu nếu như đóng cửa gọi là phong tỏa toàn bộ đất nước toàn bộ người dân ở trong nhà nó sẽ diễn ra bao lâu không ai biết một tháng hai tháng ba tháng không biết đúng không mình chỉ biết là khi mà nó diễn ra như vậy nhưng mà bạn vẫn cần ăn bạn vẫn cần ăn đúng không và bạn rút tiền của bạn ra bạn mua đồ ăn vậy tiền ở đâu bạn có để bạn mua đồ ăn khi bạn xài hết tiền nó nó là một cái sự vận động vận động như vậy và nó cực kỳ nguy hiểm khi mà nó bị ngừng lại một cách đột ngột thật thật ra từ trước đến giờ là chưa có một cái đợt dịch nào mà nó như cái covid 19 này tức là cũng có có những đợt gọi là cúm năm 1918 nhưng mà hay là sát năm 2003 nhưng mà nó chưa bao giờ nó tới cái mức độ mà ghê gớm như vậy và nếu bạn tưởng tượng xem mọi người ngừng chi tiêu ngừng sản xuất và phần lớn gọi là mọi thứ nó sẽ thu hẹp thu hẹp thu hẹp lại vậy ngừng chi tiêu ngừng sản xuất vậy ngừng mua bán ngừng có lương ngừng có tiền vậy thì gì, điều gì diễn ra ví dụ nhá bây giờ nhá mình sẽ lấy cái ví dụ về nền kinh tế của nước Mỹ đi gọi là nó là hàng đầu thế giới đúng không thì bây giờ mình sẽ gọi là ở tiêu dùng cá nhân của Mỹ ấy, nó sẽ có ba cái loại là nó sẽ sụt giảm mạnh nhất và ở đây có số liệu đó là lấy số liệu của Mỹ và bạn sẽ tự link sang cái số liệu Việt Nam tại Việt Nam của mình nó chưa tới cái mức độ đó nhưng mà nếu mà nó bùng lên là nó cũng có khả năng ở mức độ đó à, ví dụ này người Mỹ á, họ chi khoảng 478 tỷ đô cho gọi là vận tải năm 2019 là vé máy bay này vé tàu hỏa này chứ không phải là mua ô tô nha tức là vận tải là mấy cái tiền mà di chuyển tiền di chuyển và tiếp này họ chi khoảng 586 tỷ đô cho gọi là giải trí giải trí gọi là ăn chơi nhảy múa đó đó và một ngàn tỷ cho thực phẩm ăn bữa ăn nhà hàng khách sạn quán xá đồ này nọ đó. không tính thực phẩm mua ở cửa hàng tạp hóa mang về nhà nha tức là một nghìn tỷ là chỉ dành cho gọi là gọi là ăn uống gọi là nhà hàng khách sạn các thể loại đó, đó những cái nơi đông người ấy. tổng những cái chi tiêu đấy nó rớt vào khoảng 2 nghìn 2,1 ngàn tỷ mỗi năm nó chiếm 14 phần trăm gọi là tổng chi tiêu luôn vậy nó sẽ những cái con số này nếu mà bây giờ nhá dịch cấm cấm gọi là tụ tập đông người gọi là hạn chế tiếp xúc có những người bị cách ly hay là tự cách ly tại nhà hay là này nọ các thứ nó sẽ giảm và nó giảm bao lâu không ai biết chỉ gọi là chỉ biết khi mà chừng nào mà một là ra vaccine gọi là, đúng không còn không thì gọi là như Trung Quốc gọi là họ tràn qua rồi nó nó tràn qua tới mức mà gọi là cách ly cả thành phố rồi thì lúc đó mới gọi là bắt đầu hoạt động lại và cái đó mất diễn ra trong bao lâu mình không biết đúng không mình không thể nào biết nó không biết nó sẽ giảm trong bao lâu cũng không biết nó sẽ ngừng lại trong bao lâu vậy cái vậy về cái việc mà vừa rồi cái việc mà hoàng vừa mới nói cái việc mà mọi thứ nó sụp đổ trong cái việc mà tiêu dùng như vậy nó có ý nghĩa gì với à, mình nó có ý nghĩa gì với cái thu nhập với cái tiền của mình nha cái gọi là cái tiền chi ra đó đúng không là nó sẽ cái cái tiền mà mọi người tiêu dùng cho các dịch vụ đi lại rồi giải trí rồi uh, vừa nãy cái gì đó ăn chơi uh, nhà hàng quán xá đó nó sẽ dùng để nó trả lương cho nhân viên nó sẽ dùng để nó gọi là ờ, trả lương cho nhà cung cấp trả tiền cho nhà cung cấp nó sẽ dùng để nó đóng thuế nó sẽ dùng để dịch vụ công ích cảnh sát giáo viên rồi gọi là những cái trả tiền cho chủ sở hữu, sở hữu tài sản ví dụ là thuê mặt bằng đồ nhà chủ đất đồ các thứ đó nếu mà không có cái đầu thu hoạch như vậy thì tiền đâu mà trả cho những cái đầu kia đúng không và năm cái lĩnh vực Hải sẽ chia sẻ bạn năm cái lĩnh vực mà bị ảnh hưởng trực tiếp ngay lập tức nhất và có nguy cơ sẽ rất nhiều doanh nghiệp phá sản theo như một cái thông tin mà mới đọc được là có khoảng ít nhất là sẽ 25 triệu lao động sẽ thất nghiệp khi mà cái Covid này nó nổ ra như vậy à 25 triệu người sẽ thất nghiệp kinh khủng lắm không thể tưởng tượng đâu rồi nhá vận tải nhà hàng này là cái lĩnh vực đầu tiên này à, vận tải vận tải hàng không nhé vận tải hàng không xong rồi đến nghệ thuật thể thao nghệ thuật thể thao rồi đến giải trí rồi đến khách sạn nhà nghỉ rồi đến nhà hàng quán bar à, những cái báo để ý tất cả nó cái vận tải là cái vận tải hàng không là cái di chuyển là máy bay rồi các thứ này biểu diễn nghệ thuật thể thao giải trí khách sạn nhà nghỉ du lịch đó nhà hàng quán bar tụ tập đông người tất cả những cái đó đều là những cái loại hình tụ tập đông người những cái giải trí những cái nhu cầu gọi là không thiết yếu lắm đúng không và tổng những cái ngành này nó chiếm khoảng 574 tỷ đô chi phí lao động của Hoa Kỳ năm 2018 nha và nó chiếm 10 phần trăm nó chiếm 10 phần trăm vậy nếu mà không có cái đồng gọi là cái đồng thu vào thì lấy đồng chi ra đâu để trả cũng tương tự như vậy Việt Nam mình cũng tương tự y chang như vậy là nếu mà mình bây giờ mình ngưng lại hết các hoạt động thì tiền đâu mà trả đúng không tiền đâu mà trả tiền đâu mà của mình sống mình vẫn cần ăn đúng không mình sống mình vẫn cần ăn ít nhất là mình phải cần ăn mà bây giờ nếu mà mình không đi làm gọi là ở nhà không có lương thì tiền đâu mà ăn đúng không nên nó cực kỳ là nguy hiểm nhưng nó cũng có một số cái bù đắp một số cái bù đắp ví dụ như là uh, thực phẩm sẽ bán chạy hơn những nhu yếu phẩm thiết yếu đồ hộp đồ những đồ tích trữ được sẽ bán được hơn giấy đồ rồi nước rửa tay đồ các thứ những cái thứ cho sức khỏe sẽ bán được hơn thuốc mỹ phẩm nước rửa tay rồi các thứ những đó sẽ bán được nhiều hơn nhưng mà cái sự dịch chuyển nền kinh tế họ sẽ không thể điều chỉnh kịp bác sĩ này y tá này điều dưỡng này rồi à, nhân viên cửa hàng tạp hóa nữa tất cả những người này sẽ phải làm việc thêm rất nhiều giờ nhưng mà vậy còn bồi bàn còn tiếp viên rồi còn à, nhân viên khách sạn tất cả những người đó thì không có việc làm bạn thấy cái sự mất cân đối không vậy nếu mà nó xảy ra trên diện rộng thì nó sẽ là một cái khủng hoảng cực kỳ lớn và bạn cứ nhớ nhé gọi là thu nhập của người này là chi tiêu của người này là thu nhập của người kia đó vậy bây giờ đầu tư bây giờ vừa rồi là bàn câu chuyện về kinh tế bây giờ bàn câu chuyện đầu tư đầu tư của mình thì sao đầu tư của mình bây giờ mình nên hay không nên đầu tư đúng không mình đầu tư lúc nào mình đầu tư bao nhiêu đó bây giờ nó là cả một câu chuyện ok thì uh, nếu mà bạn nhớ nhá uh, cái lúc mà khủng hoảng tài chính năm 2008 á ông Warren Buffett ông vẫn thu lợi cực kỳ lớn ông vẫn kiếm được rất nhiều tiền tại cái nguyên tắc thì bạn biết rồi đúng không và năm 2008 nếu bạn nào quên á thì nó có cái tại tại sao có cái sự sụp đổ như vậy tại vì cái ngân hàng mà gọi là đầu tư lớn nhất thế giới á, cái ngân hàng Lehman Brothers họ đệ đơn xin phá sản và họ nợ 600 tỷ đô thế là khi mà ngân hàng phá sản á, là một loạt những cái hệ lụy nó sẽ kéo theo tại vì ngân hàng họ làm rất nhiều thứ họ cho bên này vay tiền cho bên kia vay tiền họ giữ tiền của người dân các thứ và họ bị phá sản thì mọi đầu mối sẽ gọi là bị gãy theo mắt xích nó gãy là nó gãy hết một loạt thế là nó khủng hoảng gọi là khủng hoảng te tua luôn thất nghiệp ở Mỹ lúc đó là lên 10 phần trăm bình thường nó chỉ có hai ba phần trăm thôi nha đó và cái kỳ đó là 1.200 tỷ đô bốc hơi khỏi chứng khoán Mỹ chỉ có một ngày thôi cũng giống như bây giờ bạn thấy giống như bây giờ đúng không Việt Nam trời ơi, ngày nào cũng bán bán bán bán bán cả mấy tuần liền bán gọi là gọi là mấy chục tỷ đô bị bay hơi đi mất bán tới mức mà ai cũng hỏi của bán nhiều vậy ai mua mà sao cứ thế bán hoài vậy cái câu chuyện bán nhiều ai mua là một câu chuyện khác ha còn bây giờ mình đó nó giảm rất là kinh khủng gọi là nó giảm tới mức mà gọi là có cái kỳ nhất người ta bảo là bạn cảm thấy trời đất xung quanh bảo lộ đảo lộn mọi người bán rồi lại bán rồi lại bán giữ cổ phiếu không còn quan trọng nữa. giống như bây giờ đúng không thi nhau bán bán bán xong rồi vài người hô ô đánh rồi mua cái mua hôm sau nó xanh một tí rồi nó lại bán tiếp lại đỏ tiếp khóc ròng luôn ờ, ông Buffett ông lời làm sao ông lời làm sao thì khi mà mọi người bán cổ phiếu như vậy thì ông lại gọi là cái câu châm ngôn của ông là thao lao khi hát sợ hãi đúng không câu kinh điển vậy mình có áp dụng được không thì bây giờ những phân tích cho bạn mình sẽ có áp dụng được hay không à um, ông vẫn mua cổ phiếu của gọi là của tất cả những cái doanh nghiệp Mỹ mà ông thấy ok cái thời gian đó và khi mà người ta hỏi ông ông còn bảo là cái mà cái khủng hoảng đó nó như là cái trận chân châu cảng của nền kinh tế Hoa Kỳ chân đeo cảng nó là cái chân đeo cảng bị đánh te tua gọi là banh xác luôn vậy tại sao lúc mà người ta bán cổ phiếu ông vẫn mua ông vẫn mua ông bảo là à, vì dựa trên một nguyên tắc đơn giản thôi là sợ hãi khi người khác tham lam và tham lam khi người khác sợ hãi đó thế là gọi là ông gọi là bảo là khủng hoảng là một cơ hội cực kỳ tốt thế là ông mua vào ông mua vào ông bảo tin xấu là bạn tốt của nhà đầu tư thế là ông mua vào ông mua vào tại vì ông bảo là nó sẽ cho mình sở hữu gọi là một phần tương lai của doanh nghiệp Mỹ với mức giá gọi là cực kỳ rẻ nên là mình cứ mua thôi đó nhưng mà đúng là ông nói không sai ông nói không sai ha 10 năm sau tức là năm 2018 á cái ờ, những cái chỉ số của 500 doanh nghiệp gọi là SP500 á, nó tăng lên 130% và ví dụ nhá ví dụ này cho bạn dễ hình dung này năm 2008 nếu mà bạn dùng 1.000 đô bạn mua cổ phiếu Apple thì năm 2018 nó sẽ thành 9.222 đô tức là tăng hơn 9 lần sau khi mà trừ cổ tức rồi điều chỉnh theo lạm phát tức là gọi là ăn bằng lần luôn ăn 9 lần luôn nghe hấp dẫn đúng không nghe hấp dẫn nhưng mà bây giờ mới tiếp cái phần thứ hai của câu chuyện này ông mua vào hồi tháng 10 năm 2008 ông bảo đó cũng là sai lầm của ông vì thị trường nó còn tiếp tục lao dốc trong năm 2009 nữa tức là ông mua lệch mất gọi là từ 4 đến 5 tháng ha. vậy bây giờ tới câu chuyện của nhà đầu tư chúng ta bạn nghĩ bạn có thông minh được hơn được ông không chắc chắn là không đúng không mình không thể nào thông minh hơn được ông và ông còn mua lệch 4 đến 5 tháng bạn hãy nhớ nhé tại sao bao nhiêu người đầu tư theo kiểu buffet cuối cùng là chết sạch đầu tư theo kiểu Warren Buffett là gọi là lê lết luôn tại sao tại vì thứ nhất họ không có nhiều tiền như ông thứ hai họ không có cái sự kiên nhẫn như của ông hai cái đó là hai cái quan trọng khi mà ông gọi là nhá ông mua nó giảm ông vẫn mua tại vì ông nhìn cái tầm nhìn gọi là gọi là ông mua xong mà thị trường nó gọi là nó đóng cửa luôn ông cũng vẫn không sao cả tại vì ông biết công ty đó đâm ra nếu mà mình có cái khả năng gọi là mua một phát mà ngay cả nó giảm tiếp nó giảm tiếp nó giảm tiếp lúc mà nó đóng cửa luôn bạn vẫn ok thì mình có thể mua bạn hiểu không nếu mà mình gọi là mình mua cổ phiếu xong rồi mình để năm 10 năm cũng được không vấn đề gì thì ok bây giờ bạn cứ chọn những công ty đồng hành bạn mua xong rồi bạn tắt hết thông tin đi tắt hết bảng điện đi tại vì nếu mà bạn mở nó sẽ giảm nó sẽ giảm nó sẽ giảm 20 30 40 bạn tưởng tượng coi ống mua lệch 5 tháng từ tháng 10 năm 2008 mà nó giảm cả năm 2009 nữa nó giảm hình như đâu đó cũng gần hết năm 2009 nó giảm bao nhiêu tháng như vậy bạn có chịu nổi không ở đây chỉ mới là vài ngày đây chỉ mới là vài ngày thôi là mọi người đã kêu trời rồi giảm có 20 mười mấy 20 phần trăm là mọi người kêu trời hết rồi đó đâm ra là phải mới tức là mình tức là mình khi mà mình nhìn theo cái hành động của người ta mình phải có được cái tư duy của người ta thì mình mới gọi là quyết định xem mình có nên hành động giống người ta hay không nếu mà mình chỉ nhìn cái hành động của người ta và mình làm theo mình không có được cái tư duy của người ta thì làm sao mà mình gọi là mình làm theo người ta được ha vậy bây giờ có nên mua cổ phiếu không nếu mình không đủ kiên nhẫn thì chắc chắn là không nhưng điều quan trọng á là tiền là bạn phải có đúng không bây giờ bạn có thể ngồi bình tĩnh ngồi mình rèn luyện thêm về cách lựa chọn công ty của mình cách phân tích công ty mình chọn ra những công ty tốt nó nằm sẵn ở đó và mình theo dõi giá cổ phiếu của nó đặc biệt nhé đặc biệt lưu ý là đó là những công ty mà đầu ngành trong những cái lĩnh vực thiết yếu tại vì bạn hãy nhớ công ty đầu ngành nó luôn sẽ gọi là những công ty ok nó đầu ngành lúc mà xuống nó cũng xuống nhưng mà lúc lên nó chắc chắn sẽ lên còn những công ty yếu lúc xuống nó xuống mà xuống sâu quá nó vỡ luôn là nó hỏng luôn nhá tức là cứ khoảng là sẽ có gọi là 74 phần trăm gọi là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam gọi là điêu đứng phá sản luôn đó khi mà cái Covid này nó nổ ra đâm ra là mình hết sức cẩn thận à, ok à, nếu bạn thấy video hữu ích comment thanh và giúp hành chia sẻ nó bạn có thắc mắc thì comment dưới chưa chưa hết bây giờ là sách ha thì ok đây là hai quyển một quyển sách lược đầu tư của Warren Buffett nó được in màu nó được in màu ha được in màu và quyển này của Lý Thành Tư với Hạ Dịch Ân Hạ Dịch Ân à, quyển này khá là thú vị gọi là tất cả những thông tin màu mè và có dẫn chứng có dẫn chứng đọc cũng dễ hiểu lắm đọc cũng dễ hiểu lắm. quyển này sách lược đầu tư của Warren Buffett và quyển này chiến lược đầu tư chứng khoán chiến lược đầu tư chứng khoán mà các phong cách đầu tư các phong cách đầu tư nó sẽ có ở trong đây đầu tư trung hạn đầu tư uh, giá trị đầu tư tăng trưởng có hết đây có cả bảng những câu hỏi đánh giá bảng những câu hỏi đánh giá xem là có nên đầu tư hay không thì Hoàng sẽ tặng hai quyển này cho hai bạn gọi là may mắn comment ở dưới cái video câu hỏi đặc biệt là gì à, tức là thể lệ tham gia như sau bạn hãy comment cái gọi là một cái bài học một cái bài học tâm đắc nhất của bạn ở trong một cái video nào của Hoàng bạn tâm đắc nhất bài học nào ở video số mấy về phát triển bản thân phát triển bản thân nha chứ không phải chứng khoán nha phát triển bản thân và để lại email của bạn Hoàng sẽ đọc Hoàng sẽ thấy ờ, gọi là Hoàng sẽ chọn ra hai người để Hoàng sẽ ship quyển sách này tới tặng ha à, bạn chỉ phải trả tiền ship thôi và bạn nhận nó bước số 2 sau khi mà comment cái phần bạn tâm đắc nhất về phát triển bản thân cộng để email thì hãy giúp Hoàng chia sẻ video ok xin chào hẹn gặp lại